nước nhanh từ xay ra cháu đánh nữa hai mươi này hai mươi tài tài xỉu đánh ấy à tài năm xỉu đánh đánh ờ, tài 5 triệu xỉu năm triệu là làm làm làm làm cái đánh đâu cứ cạnh ta rồi ờ, sao ông đánh trong giờ tôi làm việc làm việc tí xong rồi đây bao nhiêu vậy bạn vô báo đi báo đi anh báo báo cái mà giờ đánh ông đếm cho luôn nhé năm triệu lên ông nào đánh nhớ kìa nào cờ bạc chứ không ấy đâu cái kết đâu cứ kết một chỗ thôi chỗ phải đếm đếm tôi bán làm làm làm bán làm bán ăn đâu ăn báo nhau đánh chỉ ăn Mày Thế là mày là vì ăn đi giờ cũng ăn đi Tôi được ngồi ra chạy ra Năm này 13 Đâu anh, anh thêm hai nữa rồi còn 15 này, Được quá Thôi anh em tập trung đánh đi cả bạc ông Tập trung cái môn đi Còn đâu rồi Chọn bàn cái đây Hai này Một Hai Đấy đâu cái, cái đầu hụt chứ đi bán hết uh, xỉu bán hết xỉu để ăn hết xỉu nhá tôi ăn hết xỉu nhá tài cái còn đi không tài cái luôn à? tài cái còn đi này xỉu tôi ăn này rồi đi mẹ cái gì tài à rồi đây bao nhiêu vậy hai mươi triệu thế ăn này sướng nhỉ cay cay ngon ngon <laughs> Cái đấy anh Cái cái chua chua chứ à mười chín đôi mươi và năm mươi anh ơi mười triệu mười triệu tài bốn này năm triệu tài con tặng mười chọc tàng ôi trời cứ ăn bán xỉu ăn xỉu à bà tài cái quả nhá xỉu nhá xỉu quá không thêm năm triệu nữa xỉu không là quá xỉu không làm đấy bao nhiêu bao nhiêu nhỉ 5 triệu luôn nhỉ ừ ba bốn năm đây bao nhiêu nhỉ năm triệu đây bao nhiêu nhỉ đây 10 triệu 15 triệu 15 triệu à Chiều bán 20 triệu 15 rồi 10 Cứ đếm Chiều bán 20 triệu Ông cứ cho tôi một cho tôi chiều bán 20 triệu thế làm gì Yeah tôi có 12 hết chỗ này xíu này 2 triệu đi Đấy. à nó cái gì nó tiếp tục là buộc đứng ngồi năm sáu bảy tám chín 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 triệu hai mươi triệu xíu là tài bao nhiêu vậy 20 triệu 20 triệu đồng một bố bịt nhẹ ăn trong đánh cố hết trong được bạc em quay của nó hết cũng cho nó Sơn sợ Gà làm gì lời Gà đắt rồi Gà từ chạm ngay bốn rồi Mà thua Đấy Đi bán hết tài hết Tài ông nào ăn Tài xuống em Hết Tài quá nữa không? Yeah. Các bạn biết nhanh gì? 20 triệu đấy, nốt tất tay 20 triệu. Xuống nốt 500. Đây. Ông nào mở cho cái nào? Xíu xíu ông ra rồi đúng không? Từ từ. Ra nào. Cốt vào. Cốt chân vào. Cốt vào. Cốt vào. Em ơi nào. Cha về cuối cùng tôi thua tôi thắng tôi thua tôi vơ cái tôi xuống đây. Chó rồi tôi thắng hay không? Ông ờ, bị nào loạn này. Bao nhiêu? Cái của cái bao nhiêu? Thì mình thôi đây của tôi là tầm ba hai mấy triệu rồi tầm đi mẹ ơi đến mẹ là đủ đi ba sáu bảy tám mươi mốt hai ba tư năm sáu bảy đó biết tôi có bao trần nhưng mà tôi có bốn mươi bảy tờ năm trăm đã biết đúng không chẳng phút bảy tám trăm sáu bảy này phút bảy hôm nay bao nhiêu bốn mươi tám hai mươi triệu là bốn mươi tám thôi ừ đấy bốn mốt là mới có tám trăm gạ lốt đúng không nằm chết vâng vâng bỏ máy đi như này là vai là xỉu tôi ăn